lạnh lầm không anh chiều đông hà nội xa nhau thừa nào nỗi nhớ không nguôi gửi lời yêu thương từ nơi xa vắng theo gió đưa về hơi ấm mong manh còn đó bao nhiêu buồn vui kỷ niệm mong một ngày ta bước bên nhau để mùa đông không chìm trong buốt giá mang chút nắng về khoác lên bờ vai xưa thời gian ơi trở lại cho đam mê thật đầy để mộng mơ năm tháng lạnh lòng không anh chiều đông hà nội xa nhau thời nào nỗi nhớ không nguôi gửi lời yêu thương từ nơi xa vắng theo gió đưa về hơi ấm mong manh còn đó bao nhiêu buồn vui kỷ niệm em mong một ngày chìm trong buốt gió mang chút nắng về khoác lên bờ vai xưa thời gian ơi trở lại cho đam mê thật đầy để mong mơ năm tháng giờ còn đây hơi ấm muôn bàn tay rồi một mái xuân về nghe tiếng chim gọi bầy tìm lại nhau